ăn chả nữa ăn chả ăn chả quê thấy lắm chỉ dám ăn chả thôi mà nó bé con đồ tan là cái da này mai micro thì ví ví ra rắn community. ừ. to ừ. có trứng à ba rắn á rắn này ừ, tám chín em nhận cái lừa rồi không báo được bao giờ À, đó đó đó là cuối ruột của nó luôn à? ngon không Ngọc Anh đến 83 Ngô Bảo Loan à? Không, nói vậy thì à. Ngọc Anh bảy năm điểm đấy à, hôm nay mới đánh mà đã biết ăn thật sự tám ba tám ba lương trắng triệu ba đánh tám ba ừ, lương cao đấy à anh Tuấn được mấy chục Việt luôn thấy cả rái rắn cơ kinh à? con nhà nghề con không được bán được qua nó tanh không bằng lương bằng tiền à? nằm đeo cái rổ đây anh Tuấn ờ, họ có cho anh cái bát nhựa cái gà lấy rổ cái gà sau này bốc bốc luôn cái con có dao đấy dao dao đấy có chặt được không không bốc hương cái con rắn ở đây này để để bán đổ cho chặt luôn chặt này là cần nhá à, mình cứ chặt này trước để sao đi năm hai bốn năm sáu bảy mạng đi tính là, là, là em chặt khoảng à, mười bốn phút để sao nhá cái mà cái đầu này anh đi vào hả cái gì anh được anh cần tất cả tầm hai mươi triệu xong không có dầu ăn không đấy dầu kia đấy chai to để để dán này. thêm anh đi cuộc đời đấy con có có cả mật mật rắn á mật rắn mật này pha mưa pha rượu uống được ấy nhỉ thì pha cũng được ai uống mật thì uống được biết không mật cũng được nhé mật rắn mà cho hầm này cho đi à sao qua đi thế là coi như là đã đã chặt xong tắt này đi bốc để nồi ra thì nó ra xin một cái con nào bắt cái về đi bắt cái nồi ra để lấy thế là được à, hai món hai món à, ngon nhất trong cái cái cái à, thịt rắn luôn món món này là món rán chào chào chào chào, chào. Ô, trước trước khi cho vào ninh là phải rán qua ấy Sao qua Của nước qua Ăn rán nó phải đọc lòng dạ, anh ngồi làm ăn ngon ok được dạ, rồi dạ. không phải là cái mấy mắm ăn là hả mắm thì cứ cứ nấu đi tí ra lấy trái khác chấm trái khác không? đầu bếp ờ, nấu rắn giỏi nhất Quảng Ninh luôn á chà chà Vâng. Ăn Đấy. Ăn rồi á? À, à, ngay là được. để cái cách là ăn rồi. Ăn có gì đấy? thích xem nào đâu để xem ăn thôi anh anh ơi cái chỗ này không không nên quay đâu chỗ này đang làm lòng để bỏ lòng rắn là ngon nhất à cái, lấy lấy lấy cái mật tí pha ra pha tiết chim chim rắn đấy bỏ, bỏ, bỏ cái đèo nhỏ đấy mình cứ giữ vừa con trên qua để sạc của anh này này ô anh để anh chủ anh tuấn trên qua để anh này đây là tiết rắn đây là mật rắn mật của hai con mật này uống chắc hơi đắng ừ. hai con rắn ba con rắn trên nơi lòng ừ, bát lòng cái đồ để đồ này là cái đầu tạng nó còn tốt chỉ còn trong cái niệm hoa thôi sau khi tao xong là đồ vào nồi đấy ừ, rồi quay lại để ờ, hôm sau biết chừng mà ví dụ như ấy còn làm thịt chứ không thế là ngon cho cho một cái cánh gà này cho cả luôn đi chứ đằng nào chẳng ăn đầy nồi nha để dành cho nước gà dạ, nếu mình lấy nước mà mình có lấy cá mấy đâu nhiều ít cơ nữa là đồng anh bụng cá nhiều ui. cho lửa nhỏ nhỏ đỡ bắn anh cái lòng tí làm món gì lòng cháo lòng cháo luôn á cháo con nát không nhưng quay toàn quay em lưng xăm chỗ thôi chỗ cũng được mà chỗ xăm đẹp phải phải xăm xấu quên truyền vào mình đã biết ngay quên gọi bố cái mải làm quá có nhận rồi không thống hết nhà ăn con này mà vâng vâng vâng đúng rồi sang rửa tay chỉ cho vớt răng cho nước vào hầm chết rồi vớt hết ra rồi nãy nãy nãy nữa có cái gì đâu mà mỗi ngày anh đấy đấy nó không phải là xấu phải không dạ. do mình ấy nó xấu là nó xấu thôi chứ còn <laughs> Ngồi đặc nhỉ Thế cho cho cho cho thêm tí rượu nữa hộ Cho thêm rượu cho Thôi đặc cái gì Rượu em rượu màu nó vậy sao nó Đặt không đặt. Đây lòng anh Lòng rán lên à Không mà rán rán lên à Rán này là gì anh nước cua này không có cái tô nào to nữa anh ạ tô to phải có, ờ. có tô nào rửa rửa tô làm bát ra đi con đấy tô đấy đấy lấy lấy tô đấy đây này lấy lấy tô này nữa nè hả không bên dưới lót đá mà không phải một thôi nhỉ cho hai hai bát hai hai bên anh cho thêm à, cho rút cả một bát ăn tạm đi đã xong rồi xong rồi à, anh cho nước vào anh cho nước cho nước vào đơm à, cho đầy nước vào tí nữa hút nước thôi nước ờ, lấy lấy lấy nước sôi em sáu ngọc này chứ đừng có lấy nước lạnh đấy đấy em có lấy hút nước đi hôm nay là chỉ có vắn không không có món khác mà mang cái càng này ra kia đi rồi đây này đọc cái cánh đây cho anh à một cái cánh bé tuổi không uống được cho bắt quỳnh quỳnh mắm trứng mắm cao mắm ớt mắm ớt thằng anh làm không hết được nó nhỏ nhỏ xương xương diu diu của nó đấy, tiết mục là xong đấy nhỉ xong anh nhỉ anh em ngồi đầy đủ chưa xem phim đấy check in rồi đấy là cảm thấy hạnh phúc mà thẳng cũng cho mắm cho hai bát hai đầu ngọt bát nhỏ trong là hai bát hai đầu chấm cho nó được ngon lấy cái thìa cái thìa cho to Rồi, làm chén đi nhỉ. Chén ấy... Xong hết chưa? À. Cảm ơn ờ, đội bắt rắn và đội đội đầu bếp nha. Rượu tiết uống nó không không tanh lắm.